the summer comes, I'll be there. When the summer comes, I'll be with you. When the summer comes, you won't be alone. When the summer comes, I'll be there. When the summer comes, I'll be with you. When the summer comes, you won't be alone. Này em ơi, nắng đã về, sao còn ngồi đây trông theo bồi? Không còn đâu thời gian tìm kiếm những điều phù du này em ơi. Chẳng có đâu những điều đúng sai Không quan trọng You come on and play Come on and stay Come on, come on, come on With you Nhìn lên trên mây tay nắm tay ta không nhìn phía sau With you Cạnh bên là ai vai xích vai chiều theo ngày nắng cháy It's you Say trong tương lai câu hát It's you Bay trong tương lai câu hát lãng du Như dạo chơi cùng nhau mà chẳng cần nghĩ suy the summer comes, I'll be there. When the summer comes, I'll be with you. When the summer comes, you won't be alone. When the summer comes, I'll be there. When the summer comes, I'll be with you. When the summer comes, you won't be alone. You wanna play, you wanna pool. Come and get it. We're gonna play, we're gonna lose. Oh God, we made it. Our life is too short, baby Just live what you want Leave the thoughts right at the front door These things no more With you Nhìn lên trên mây, tay nắm tay ta không nhìn phía sau With you Cạnh bên là ai, vai sát vai chiều theo ngày nắng cháy It's you Say trong tương lai câu hát It's you Bay trong tương lai câu hát Lãng du như dạo chơi cùng nhau mà chẳng cần nghĩ suy When the summer comes, I'll be there. When the summer comes, I'll be with you. When the summer comes, you won't be alone. When the summer comes, I'll be there. When the summer comes, I'll be with you. When the summer comes, you won't be alone. Summer, summer, summer, la la. my